alo cả nhà em Hải à. tại vì nó có một lúc bị gián đoạn nên là phải là lưu lại lần nữa nhé vâng tôi xin lỗi cả nhà vì cái uh, ánh sáng không tốt cho nên là bị gián đoạn mất một khoảng thời gian em xin phép bắt đầu nhé vâng thì hôm nay Hải các anh chị chúng ta cái chính sách của Rowan thì chính sách chúng ta có tất cả 7 hoa hồng bảy hoa hồng ờ, thứ nhất cái này chia sẻ đó là hoa hồng khởi động nhanh hoa khởi động nhanh là hoa hồng khởi động 14 ngày tức là ngay khi chúng ta được kích hoạt tài khoản đấy thì chúng ta được công ty cho chúng ta 14 ngày nó có cái đồng hồ để thị cụ thể và khi đồng hồ hoạt động trong 14 ngày chúng ta tuyển được à, 4 người chúng ta tuyển được 4 người bốn người và em hãy ghi cụ thể các cái gói của Rawan đang có chúng ta có bốn gói cơ bản gói thứ nhất là gói 9 109 euro 109 euro gói thứ hai là 299 euro và gói thứ ba là 799 euro và gói cuối cùng là 2499 euro rồi ạ à, tất cả bốn gói này trong thời gian là 14 ngày chúng ta tuyển ra được bốn người anh chị lưu ý nhé phải bốn người và chúng ta tham gia được bốn người cùng gói này một đại chính chúng ta sẽ được công ty tặng tặng một gói tương đương một đại chính euro rồi à. và nếu chúng ta tuyển được trong bốn ngày chúng ta tuyển được gói hai chín mà bốn người cùng tham gia chúng ta được gói là công ty tặng là hai chín euro và trong 14 ngày nếu chúng ta tuyển được là à, người tham gia gói bảy 799 chín chúng ta được công ty tặng gói bảy chín euro rồi à, nếu chúng ta tuyển được bốn người tham gia gói hai bốn trăm chín chín euro thì chúng ta cũng sẽ tưởng tưởng là hai bốn trăm chín chín euro à, về cơ bản những gói công ty có chúng ta công ty không bắt buộc chúng ta phải lên gói lớn và bắt chúng ta phải lên nâng gói tại thời điểm chúng ta tham gia nhưng tất cả những gói đang có trên uh, trong cái ờ, các gói trong back office tức là trong tài khoản rau ăn thì em Hải phải chia sẻ còn công ty không bắt buộc chúng ta lên bất cứ một gói nào bởi vì sao với gói một lẻ chúng ta có thể vận hành doanh nghiệp rau ăn chúng ta tại đây rồi và chúng ta có thể phát triển doanh nghiệp một cách uh, rất là tuyệt vời trên toàn uh, trên toàn thế giới à với cái tôi thời gian 4 ngày chúng ta mà đạt được các cái điều kiện như thế này thì chúng ta sẽ được đạt tương đương như vậy nhưng ví dụ như là trong 14 ngày anh chị tuyển chọn được ba người ba người tham gia gói này đúng không ạ nhưng những người cuối cùng á họ lại tham gia gói hai 299 thôi một người ở đây thì chúng ta sẽ được hưởng gói nào ạ ở trong trường hợp này thì chúng ta sẽ được công ty tặng chúng ta một gói một gói sau 14 ngày hai 290 euro thôi ạ anh chị lưu ý nhé chúng ta sẽ được tặng cái gói mà có giá trị thấp hơn trong những cái gói chúng ta có cho nên anh chị lưu ý cho dù là ba người số lượng nhiều hơn chúng ta không tính vào số đông mà hãy tính vào cái gói mà chúng ta tuyển chọn ra à, mời anh chị tham gia là gói thấp nhất một người thôi thì gói hai triệu chín chúng ta sẽ được hai triệu chín euro đấy là chương trình hoa hồng 14 ngày hoa khởi động nhanh dĩ nhiên đến hai hải sẽ chia sẻ cũng một chương trình này nhưng mà chương trình đặc biệt cực kỳ đặc biệt đó là à, nó tương tự về cơ bản theo cách của khoa hồng khởi động nhanh nhưng nó tạo ra giá trị rất lớn và cái chương trình này em Hải sẽ chia sẻ vào cái buổi buổi chính sách tức là sau buổi chính sách này đó vâng là thì qua buổi hôm nay em Hải đã chia sẻ cụ thể cho anh chị rồi à, chúng ta sẽ chuyển sang hồng thứ hai một hoa hồng rất là đặc biệt đó là hoa hồng khách hàng thân thiết hay gọi là điểm L, LB ấy. vâng chúng ta sẽ chuyển hoa hồng thứ hai đó là hoa hồng hoa hồng khách để khách hàng thân thiết hay là gọi điểm LB hoa hồng để khách hàng thân thiết hay là gọi điểm LB thì hoa hồng này được uh, cho chúng ta khi chúng ta bắt đầu tham kích hoạt gói ví dụ cái em này mà mở cho ra một người và người đó kích hoạt gói kích hoạt gói anh chị lưu ý nhé phải kích hoạt gói còn tạo tài khoản chưa có được đâu nha kích hoạt gói kích hoạt gói rồi ạ à. gói chúng ta thế nào ạ à? kích hoạt gói khi mà chúng ta tham gia với gói một lẻ chín cũng này chia sẻ gói một lẻ chín là gói thông dụng nhất rồi chúng ta tham gia và kích hoạt gói tại thời điểm chúng ta kích hoạt gói thì công ty tham gia gói một lẻ chín công ty tặng là chúng ta là năm ngàn điểm audi rồi thăng bằng bi và ngay cả thời điểm này à, đến khoảng à, tức là chúng ta còn khoảng đâu đó là 80 ngày nữa là hai tháng 10 ngày khoảng có hơn hai tháng nữa chương trình chúng ta có một chương trình khuyến mãi là được nâng cấp miễn phí bất kỳ tức là bạn đang tham gia gói một chín thì công ty sẽ nâng cấp miễn phí lên gói 299 rồi à, nếu chúng ta tham gia gói 299 thì công ty sẽ nâng cấp miễn phí lên gói 799 và nếu anh chị cũng tham, tham gia gói 799 thì sao ạ chúng ta nâng cấp lên gói hai bốn chín chín như Hải mới chia sẻ đúng không ạ chúng ta có tất cả bốn gói thì đây là bốn gói rồi nhưng trong chương trình chương trình phần mãn này nếu giả sử anh chị tham gia gói hai bốn chín thì sẽ lên gói gì như vậy nó sẽ có gói thứ năm đó là nếu anh chị tham gia gói hai bốn chín chín chúng ta sẽ được lên gói là à, ba ngàn bốn trăm chín chín gọi là Titan Pro Titan Pro à? gói này là gói cao nhất trong tất cả các one chỉ có phát sinh khi chương trình khuyến mại mới có ạ còn chúng ta chỉ có bốn gói cơ bản thôi gói một là chín đến gói hai bốn chín là là gói cuối cùng rồi như vậy là như vậy là uh, với gói một là chín chúng ta được gì ạ? chúng ta được tặng năm ngàn điểm pin đúng không ạ ta được tạo tăng làn ở B và ngay tại thời điểm chúng ta kích gói thì công ty sẽ nâng cấp chúng ta lên gói đen tức là gói hai chín đúng không ạ hai chín thì công ty sẽ tặng cho chúng ta công ty tặng chúng ta thêm một ngàn điểm LV nữa rồi và khi chúng ta tham gia với gói chín chúng ta được tăng nâng cấp lên phí thì chúng ta được 6 ngàn và công ty cho chúng ta chúng ta một gói à, đăng ký đăng ký Victor anh chị nhé Victor miễn phí à, tương đương 69 euro và dùng dùng trong một năm Anh chị lưu ý ạ chúng ta sử dụng trong một năm nhé. và khi chúng ta chúng ta đăng ký Victor đăng ký Victor xong chúng ta làm mở đăng ký Victor xong thì công ty chúng tặng chúng ta sao chúng ta một ngàn điểm giao dịch à, cái chương trình à, điểm BB này là điểm khách hàng thân thiết đấy thì à, đúng ra được phải tổng quan mọi người sẽ nắm rõ hơn về giá trị nhưng về hôm nay chia sẻ chính sách em cũng nói rõ về cái giá trị này một tí để các chị nắm điểm BB là điểm điểm BB này là điểm chúng ta sẽ sử dụng để mua mua bán trao đổi các cái sản phẩm và dịch vụ của hệ sinh thái Đao Ăn ví dụ như thế này ạ à. ví dụ là hiện tại Đao Ăn chúng ta có rất nhiều nền tảng đúng không ạ Live Chain là nền tảng đi du lịch rồi Mitter là nền tảng game là các đối tác của chúng ta đấy ạ à rồi à, ví dụ như là Indicato là nền tảng về vé số vé số à, vé số điện tử giống như là Việt Nam ta có Việt Dot đấy ạ rồi ạ à, rồi các đối tác khác như là à, sau này có thể là lan Lanet ấy hay bất cứ một nền tảng nào đó chúng ta có thể sử dụng điểm IP này anh chị lưu ý nhé có thể dùng điểm IP này để mua các sản phẩm đó và dĩ nhiên nó sẽ khoảng là khoảng đó nhé tại vì công ty có thể là có thể 80 và 20 tức là sao ạ chúng ta bỏ ra là à, 80 đồng LB và chúng ta bỏ ra 20 phần trăm là tiền mặt tiền mặt các anh chị ạ à. đấy nó sẽ có thể có một cái quy định nhưng mà phần lớn chúng ta sẽ sử dụng tiền LB này đổi các cái sản phẩm như thế và theo thông tin được biết từ các lãnh đạo à, nó chưa chưa có một cái thông tin cụ thể chính thống từ công ty nhưng từ các lãnh đạo và những thông tin được tiết lộ từ công ty thì điểm LB này nó sẽ trở thành trở thành tại vì sao nó có thể mua bán đổi chắc được thì nó sẽ trở thành và một đồng tốc phần tốc phần nó còn là tiền điện tử anh chị ạ à? tức là tiền để mua bán các sản phẩm trong ờ, cái hệ sinh thái rau ăn và rau ăn hôm nay chúng ta có bao nhiêu có năm sáu cái doanh nghiệp và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ở đây nhưng dĩ nhiên nó không dừng lại ở như thế này trong uh, những thời gian tới đúng không ạ khi mà rau ăn phát triển lên con số 100 triệu một tỷ người thì ở ngoài kia các doanh nghiệp à, họ thấy cộng đồng rau ăn có một số lượng người rất tuyệt vời như vậy và họ sẽ tham gia vào để cung cấp các sản phẩm và như vậy là chúng ta có thể mua mọi thứ ở đó đúng không ạ thì điểm IP này cực kỳ giá trị anh chị nhé tuy ngày hôm nay chúng ta được tặng miễn phí đấy nhưng nó cực kỳ giá trị cho nên là mặc dù là một gói một lẻ chín này thôi ạ à. gói một lẻ chín chúng ta có thôi ạ à. chúng ta làm đủ các cái bước mà em hải vừa nói chúng ta có bảy ngàn bảy ngàn lv cực kỳ giá trị và ngoài chuyện mà chúng ta được bảy ngàn điểm khi chúng ta kích hoạt đấy chúng ta mỗi ngày được nhận thêm một điểm nữa anh chị lưu ý ạ à, điểm này gọi là điểm khách hàng thân thiết lý do là chúng ta ngày nào cũng vào đó để chúng ta nhận một điểm đó và nếu chúng ta nhận đúng một tuần các anh chị lưu ý nhé đúng một tuần 7 ngày rồi chúng ta nhận đúng một tuần 7 ngày thì chúng ta sẽ được tặng từ có thể từ khoảng từ 15 điểm thậm chí đến 100 100 điểm cái anh chị ạ à? nếu chúng ta nhận đều đặn hàng tuần mà không bỏ ngày nào thì có khi được tặng từ 15 đến 100 điểm trong tuần đó như vậy là chúng ta ngoài cái điểm chúng ta có là 7 ngàn chúng ta lên gói một 109 euro chúng ta được cộng từ bao giờ thứ nhất là một tuần một tuần chúng ta được 7 ngày 7 điểm này bởi điểm là B này và chúng ta được cộng thêm cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái khuyến khích của công ty đấy là được từ 50 thậm chí 15 đến hơn 100 điểm giả sử cho sáng nay em Hải là được 85 điểm đúng không ạ cũng tùy có tài khoản thì không biết lý do gì chứ các bạn được khoảng 100 thậm chí 110 điểm cơ nhưng đấy là những cái người phải nhận đều đặn như vậy anh chị thấy tuyệt vời đúng không ạ giá cái giá của tốc gần thì chắc chắn hôm nay đang cho thì chưa có giá rồi này nhưng sau này khi mà chúng ta để mua bán các sản phẩm dịch vụ rau ăn chúng ta dùng nó để mua và hôm nay chúng ta được tặng đến bao nhiêu 7.000 điểm này rồi mỗi ngày ta đều đặn mà một ngày một điểm thì một tuần chúng ta được cộng ít nhất là 7 và thêm 15 điểm tất nhất như hải của nó là có vẻ 22 điểm chưa à đây là một tháng chúng ta có gần 100 điểm rồi đúng không ạ thuộc về giá trị cho nên các chị hãy chắt chiêu những cái mà rau ăn đang cho bởi vì sao rau ăn cho chúng ta không cái gì là không giá trị cả đấy là những cái thông tin mà em Hải muốn chia sẻ với điểm à, khách hàng thân thiết và cái này là một trong những cái, cái, cái khoa cũng rất là tuyệt vời bởi vì sao ạ à? trước đó chúng ta là người đến đến sau chúng ta không được đón nhận những cái điểm siêu ăn đó là những cái cổ phần hiện tại đang đang hoán đổi đấy ạ <coughs> thì điểm siêu ăn này mặc dù không được các anh chị nói về giá trị của nó nhiều nhưng cực kỳ giá trị thậm chí có thể qua mặt được cả cả cái siêu ăn ạ à. tại sao ạ à? siêu ăn là cổ phần cổ phần thì phụ thuộc vào hiện tại chúng ta là có một đối tác đó là công ty DBN nếu lợi nhuận DBN càng nhiều thì cổ phần chúng ta càng lợi nhuận nhiều và lợi nhuận vừa phải thì cổ phần chúng ta có ít lợi nhuận nhưng với điểm bi này thông báo anh chị đến có thể là nửa năm tháng 6 năm 22 này hoặc cuối năm 22 này thì công ty đã dừng lại chương trình cho để bi cho những khách hàng đối tác mới những người mà chúng ta tuyển cho họ thì sẽ không có được đâu cho nên là những người đến sau sau này họ làm vào cộng đồng nấu ăn họ muốn có điểm này để mua bán các sản phẩm thì lấy đâu ạ à? có phải mua lại từ chúng ta không ạ à? cho nên là chúng ta hãy trân quý nó rất là tuyệt vời đấy là những thông tin về điểm khách hàng thân thiết hay còn gọi là điểm lobby bia. vâng em hải vừa chia sẻ xong rồi những cái này thì rất là dễ cho nên em hải sẽ không dành thời gian để à, trả lời các câu hỏi của anh chị bởi vì nó cũng rất đơn giản rồi đúng không ạ thì em hải sẽ chia sẻ đến hoa hồng thứ hoa hồng thứ ba đó là hoa hồng thu nhập và hoa hồng nhị phân À, alo anh Hải ơi, anh Hải có thể để điều chỉnh điện thoại gần hơn với bảng một chút được không ạ? À? Anh nó đưa nó gần sát cách có đúng khoảng 85 cm rồi đấy. Hôm nay tự nhiên sao à? nó kém mà ấy nhỉ? Chứ là hồi nói là đưa sát ra kia khoảng đến 50 phân đấy. Hôm nay đẩy sát vâng rồi. Vâng. À. Không biết lý do dạ sao. Dạ, vâng. Hay là do dạ. cái điện thoại không? Cái điện dạ, thoại không. hay xài á, thì à, bữa nay nó hư rồi không thể lấy được. Thay điện thoại mới có khả năng do điện thoại mới nó làm cái vấn đề xảy ra đây. Chứ trước là ánh sáng khỏe tốt mà đúng không? hôm nay dạ, vâng, ờ. cái được khuyên trước đó thì không dạ. có camera cho nên là không có không sử dụng được hôm nay phải chuyển sang điện thoại khác thì có thể là cái do cái điện thoại khác nó không có à, hấp thu ánh sáng tốt cũng như là nó hấp thu được cái cái khoảng cách đúng không bạn đã thông cảm em hải sẽ tìm cách để mà khắc phục dạ. cái chuyện dạ vâng ạ vâng ạ mặc dù đã được từ dạ, vâng, ờ, anh khắc phục rồi nhưng mà cũng chưa chưa được ờ, đảm bảo lắm mà cả nhà hãy thông cảm là em có trao đổi anh cũng có trao đổi với công việc của em Hải nhưng mà em Hải nói chiều nay là em cũng trợ về lắp bóng đèn mờ lắm Điều... sếp ơi mờ lắm không thấy gì hết luôn á và chắc khả năng là do cái điện thoại rồi ạ à. thôi để em khắc phục sau hôm nay chương trình không thể dừng lại được vâng ạ dạ cảm ơn thưa anh chị ơi em em Hương có ghi lại ờ, cái phần anh Hải chia sẻ ở dưới khung chat nhé nếu như các cô vâng. chú anh chị hãy chỉ nghe anh Hải uh, diễn giải thôi còn lại là cái phần chính thì em Hương đã ghi lại rồi các anh chị thông cảm đi ạ dạ vâng. thì dạ, chúng vâng. ta nói dạ nhiều vâng. thì dạ sẽ làm gián đoạn dạ dạ hoa hồng thứ ba là hoa hồng nhị phân hoa hồng này rất là tuyệt vời các anh chị nhé hoa hồng nhị phân là một trong những hoa hồng rất là đặc biệt và chỉ có round one mới có thôi dĩ nhiên ở ngoài kia nhiều các cái công ty các cái hệ thống các sản phẩm đều sử dụng à, sơ đồ nhị phân để để phát triển cái hệ thống của họ các doanh nghiệp của họ nhưng hoa hồng nhị phân của rau là đặc biệt vô cùng thì đến nay hải sẽ chia sẻ sự đặc biệt đó thứ nhất hoa hồng nhị phân chúng ta có điều kiện như sau điều kiện thứ nhất chúng ta phải cần sao là chúng ta phải có ít nhất là có ít nhất hai người trái của với phải hai người là hai người đó phải đặt bên trái và bên phải anh chị lưu ý một điều nha phải trái và phải đây là điều kiện thứ nhất điều kiện thứ hai đây là điều kiện một điều kiện thứ hai chúng ta phải có ba điểm AB ba điểm AB đây là hai điều kiện bắt buộc với hoa hồng thị phân của chúng ta đây là hai điều kiện anh chị lưu ý là bắt buộc nhé thì hoa wow, cái, cái điều kiện nhất là có ít nhất hai người trái không phải có f một hay còn còn là người chúng ta trực tiếp bảo trợ ra còn ba điểm AB đó là điểm sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của rau ăn ví dụ thế này à, chúng ta chúng ta tham gia với cái gói Mr là công ty cho miễn phí sử dụng một năm đúng không ạ nếu trong trường hợp khi chúng ta vừa tham gia đúng không ạ chúng ta tham gia rồi chúng ta tham gia chúng ta thể kích Mr đúng không ạ kích hoạt Mr đúng không ạ kích hoạt Mr ngay thời điểm chúng ta kích hoạt meter bằng cách làm sao để kích hoạt nó chúng ta sẽ vào vào cái hộp thư đến chúng ta đấy chúng ta very mail tức là xác nhận email đó với one là đủ rồi là xác nhận là hộp cái hộp thư đến cái hộp thư chúng ta đăng ký với one ấy, nó à, là có kết nối giữa công ty one và chúng ta để cập nhận mọi thông tin như vậy là khi chúng ta xác nhận hay là gọi là very mail xong rồi chúng ta sẽ kích hoạt meter và khi kích hoạt meter xong chúng ta được chơi game một năm miễn phí các anh chị nhé một năm miễn phí và chúng ta được gì ạ à? chúng ta được một điểm AB mặc dù công ty cho đúng không ạ và điểm AB là điểm sử dụng em nhấn mạnh nha điểm AB là điểm sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Rawan nhưng khi chúng ta được công ty cho chúng ta thì kích nó lên và chúng ta được chơi game miễn phí thì chúng ta có được một điểm AB rồi và có phải điều kiện tối nhất chúng ta là phải sao ạ chúng ta có hai người hai người bảo trợ hai người đó chúng ta bảo trợ hai người F1 đúng không ạ trái không phải ok trái cộng phải hai à, người do chúng ta bảo trợ trái cộng phải thì chắc chắn rồi họ cũng phải được kích hoạt đi tham ra, rồi họ cũng phải kích hoạt vector và họ cũng sẽ có một điểm AB vậy là hai người trái một người trái này một người trái rồi lúc đầu ra họ ra kích meter như chúng ta đúng không ạ kích meter rồi bạn trái này kích meter thì sao mặc nhiên là bạn có một điểm ba bên trước tiên họ có đá đúng không ạ rồi một người trái và một người phải rồi mình cũng yêu cầu sao ạ họ vay email như em hải hướng dẫn đấy tăng tặng mail xong là chúng ta vào kích vector đúng không ạ rồi có thêm một điểm ab nữa rồi các anh chị thấy ạ có phải rằng là hai người này chúng ta bảo trợ ra điều kiện bắt buộc mà và họ kích vector chúng ta họ có một điểm ab mỗi người một điểm ab và cộng lại chúng ta có bao nhiêu ạ à? ba điểm ab như vậy là các anh chị thấy được rồi không ạ công ty cho miễn phí đấy mà chúng ta vào chúng ta được sử dụng khách hàng rồi dĩ nhiên đây là một trong những cách mà đơn giản nhất còn nhiều cách khác bằng cách là chúng ta có thể là chúng ta mua vé số mua vé số này đúng không ạ mua vé số vé số là đối tác của chúng ta là em đúng không ạ rồi à chúng ta làm gì ạ chúng ta à, mua vé số xong là là chúng ta làm gì ạ à, chúng ta đăng ký like trend like trend rồi là cái một trong đối tác cung cấp các khách sạn trên toàn thế giới thông báo các cô chú chị một điều rằng là cung cấp tất cả khách sạn trên toàn thế giới và tại Sài Gòn chúng ta có khoảng một ngàn tư khách sạn nha chúng ta đăng ký các khách sạn từ hai sao trở lên đều đăng ký được livestream và chúng ta được giảm giá từ 5 phần trăm cho đến 70 phần trăm tùy thời điểm và chúng ta tham gia gói nào với livestream chúng ta tham gia với gói của họ gói là còn là gói gói titan thì chúng ta được giảm 70 phần trăm phòng khách sạn các anh chị nhé rất là tuyệt vời điều này chúng ta có thể mua vé số chúng ta cũng được à, điểm AB chúng ta à, chúng ta đăng ký đi du lịch đặt phòng khách sạn từ Lai Chanh cũng được điểm AB và chúng ta đăng ký gì ạ à? là cũng được điểm AB miễn là sao chúng ta sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Đào là được đúng không ạ rất là đơn giản đúng không thôi đấy là những thông tin mà em Hải vừa chia sẻ về điều kiện rồi à, em Hải sẽ đi lại đi lại chính à, cái cái nhị phân mà chúng ta đang đang nói tới đây là điều kiện thì em Hải đã giải thích cụ thể với anh chị nhé rồi em Hải sẽ chia sẻ chúng ta cái sơ đồ nhị phân mà chúng ta được hưởng mà em Hải có nói nó đặc biệt hơn tất cả các cái hệ thống uh, sản phẩm khác những cái hệ thống mà phát triển trên nền tảng nhị phân như thế nào rồi ạ à. à, với sơ đồ nhị phân để trả thưởng ấy chúng ta có ba tỷ lệ tỷ lệ thứ nhất là một một tỷ lệ thứ hai là một hai và tỷ lệ thứ ba là một ba ba tỷ lệ này nó sẽ nó sẽ có mức thu nhập cao dần lên và từ tỷ lệ 11 và 12 và 3 nó có sự chênh nhau đứng gấp hai lần như vậy là em Hải đã chia sẻ ba tỷ lệ và đến đây em Hải sẽ chia sẻ tỷ lệ thứ nhất ví dụ trong trường hợp đầu tiên em Hải đây à, em Hải bảo trợ ra trong điều kiện phải trái bên phải bên đúng không ạ rồi đây là em Hải rồi về điều kiện thứ nhất là em hải phải bảo trọng một người bên trái đúng không ạ trong trường hợp này em hải sẽ bảo trọng ra bạn trần hương là người bên trái của em hải rồi và điều kiện thứ hai là chúng ta phải có một người đặt bên phải và em hải sẽ bảo trọng ra một người thứ hai đó là bạn phú rồi ok như vậy là về về điều kiện em hải đã thỏa thứ nhất là sao ạ em hải có được uh, hai người trái và phải và ba điểm b thì bắt buộc em hải nói rồi đúng không ạ khi mà bảo trợ ra thì em phải có ba điểm AB là một của em và hai người của mình hai bàn này được kích gói luôn hai kích gói luôn biết to. như vậy là chúng ta đủ điều kiện thứ nhất là tỷ lệ một một một một sẽ công thức như sau đó sẽ là một nhân với một cộng với một bằng kết quả nhân với 10 phần trăm rồi chúng ta thay số vào à, em hãy quên một điều rằng là chúng ta hãy chia sẻ từ gói một lần chín và em sẽ lấy một gói một lần chín để làm tiêu chí chia sẻ để sao gói này là gói thông dụng nhất mà rau ăn đông bắc của chúng ta phải tham gia gói lớn cho nên chúng ta sử dụng gói một chín để làm cái gói cơ bản những ngôi sao sáng cao trên trời nụ cười tươi sáng như hoa hương rơi em bước qua muôn hoa tươi trông theo dạ cái gói một. bật mic anh Hải ơi bật mic lên anh ok cảm ơn em à, thắm nhé không biết anh chị nào đang đang ấy lại à, mở mic lớn làm à, ảnh hưởng đến dạ, người khác nhỉ? có à, có một thành viên đang vào phá rối đây anh ạ nên là Rồi, okay. dạ dạ các bạn vâng, kiểm soát các anh chị nhé. em cô chú thông cảm ạ vì lúc này có rất là nhiều những thành viên không được tốt họ vào đây rồi, anh Hải cứ tiếp tục đấy anh Hải ai dạ. mà ấy em tích ra ngoài luôn rồi ok à, các anh chị các bạn hỗ trợ dùng nhé để chúng các anh chị khác tập trung vào việc à, những cái giá trị rau ăn thì à, với gói 109 là gói cơ bản nhất và chúng ta tập trung vào gói 109 thôi ạ à. thì với gói 109 chúng ta có 55 điểm BV 5 đến 5 điểm BV là sao để chúng ta dùng nó để uh, cộng vào trong cái chân mạnh và chân yếu chúng ta chúng ta có những hoa hồng nhị phân và hoa nhị phân thứ nhất là chúng ta có được tỷ lệ 11 đúng không ạ cái tỷ lệ cái hoa hồng đầu tiên của nhị phân là tỷ lệ 11 Đấy, 11 thì chúng ta sẽ thay vào số vào công thức như sau 55 nhân với một một là có một người thôi đúng không ạ tại đây cũng mình là tiền lương thôi phải tính từ bên trái nhé còn với một bên phải là bàn phú rồi ok như vậy là 55 nữa 55 nhân một con số vẫn là 55 đúng không ạ 55 là bằng bao nhiêu 110 110 mà nhân với phần trăm đúng không ạ nhân 10 phần trăm nhân 10 phần trăm chúng ta sẽ có được bao nhiêu ạ 11 euro như vậy là ở cái tỷ lệ 11 chúng ta có được bao nhiêu ạ 11 euro và anh Hải sẽ chia sẻ chúng ta là cái tỷ lệ thứ hai là một hai ví dụ đây trường hợp đây người bảo trợ em Hải đó là chủ tịch tranh anh Hải ok thì anh Hải bảo trợ em Hải em Hải đây ok như vậy là về điều kiện em Hải thì em Hải được anh Hải bảo trợ và à, trong trường hợp khi anh Hải bảo trợ em Hải thì anh Hải có một người đốt xuống tới đây tại vì sao về nguyên tắc anh tuyển người thì nhị phân nó chỉ đốt tới chân mình thôi à, nó sẽ đốt cái chân béo phải cả nhà lưu ý nhé như vậy là ở đây là f1 của anh hạnh f1 anh hạnh em hải chưa hoạt động mà có một người với chân mình à người này roi anh hạnh là người bảo trợ em hải bảo trợ ra và về cơ bản như con nữ chỉ có thể thả hai chân thôi trái và phải và em hải đã nằm bên chân nặng của anh hạnh cho nên là em sẽ được cái người đầu tiên của anh hạnh bảo trợ ra rất đây đó là f1 của anh hạnh mặc dù nằm bên chân của em hải nhưng là f1 anh hạnh nhé thì nhưng theo cái điều kiện chúng ta phải có tiền có hai người tối nhất là hai người trái và phải nhưng mà anh hải bây giờ mới chuyển lại em hải bây giờ chuyển được người khi vào cái giá trị đó em hải thấy tuyệt vời quá và cũng bắt đầu học tập và tuyển được người trong trường hợp này em hải mới tuyển được ai em trần hương em trần hương em xin chúng ta đấy rồi ok ví dụ thế và tuyển em trần hương thì cơ bản em vẫn chỉ có một người thôi mà Còn điều kiện thì cũng phải có hai người đúng không thì bữa này em mới tuyển ra được bạn bạn phú rồi bạn phú như vậy là về cơ bản em đã đủ được hai người đúng không ạ rồi được hai người thì em sẽ có cái tỷ lệ một hai tại sao một hai bởi vì sao ạ mặc dù tuyển hai người nhưng trong cái hệ thống của em hải hôm nay mọi người có thấy đã có hai người rồi đúng không hai người rồi đó thì như vậy là sẽ tỷ lệ một hai tỷ lệ một hai thì có công thức như sau một nhân hai cộng với một bằng kết quả nhân với 10 phần trăm chúng ta sẽ thay số vào 55 55 là điểm em nói là có 109 chúng tập trung gói 109 nhé nhân 2 cộng với 55 tức là sao ạ 55 nhân 2 là hai người này bên này bên trái này cộng một là một bên phải này bằng phú này đó là 55 bên phải này đó. rồi chúng ta sẽ kết quả như sau 55 nhân với 2 bằng 110 110 cộng 55 là bao nhiêu ạ 165 nhân với 10 phần trăm sẽ bằng bao nhiêu ạ Với 16.5 euro rồi ở tỷ lệ 12 chúng ta có được 16.5 euro anh chị thấy chưa ạ và em Hải chia sẻ ở tỷ lệ 13 ở đây cũng trường hợp là anh Hải là người bảo trợ cho Hải rồi anh Hải bảo trợ cho Hải ok ạ như vậy trong khi em Hải chưa hoạt động máy này là có một người rơi xuống đây tiếp rồi người đó nói chắc chắn là anh hạnh rồi đúng không ạ bởi vì anh hạnh tặng mở rộng ra thì phải là f một anh hạnh rồi anh hạnh rồi ok như vậy là em hải đây đây là hải em hải em hải chưa hoạt động mà có một người đất đây thì giống như là cái tỷ lệ một hai hồi nãy đúng không ạ có người đất đây và để em hải hoạt động được thì em hải phải chia sẻ và có người như vậy là em hải chuyển sang một người thế này ok đây ban ngày giả sử đây là tuyển đa bằng trần hương tiếp cho mọi người lưu mọi người con à, đỡ phải ấy, em thấy lấy bạn trần hương làm ví dụ cái bạn trần hương trong trường hợp này em tuyển được một người đúng không ạ em tuyển được trần hương nhưng cái bạn f 1 của anh này này bạn vào đây bạn thấy ra rất là tuyệt vời và bạn cũng em vừa tuyển trần hương thì bạn cũng đã tuyển được một người và dĩ nhiên rồi hoa với ra quan nhị phân thì chỉ có hai chân thôi ạ à. bắt buộc bạn phải tuyển người đó nằm rất dưới chân em đúng không anh chị thấy không và người này sẽ đốt tới chân bạn Trần Hương ok à. đây là F2 anh ạ đúng cả nhà bạn f một tuyển ra người thứ hai thì cơ bản bạn đó là F1 của bạn này nhưng về anh Hạnh người bảo trợ ra thì là f hai anh Hạnh rồi để em Hải ghi f hai Hạnh cho anh chị và lưu ý chuyện này nhé thì cơ bản thế này bên bên chân trái của em Hải nó có ba người có ba người đúng không ạ ba người rồi nhưng điều kiện của chúng ta là gì ạ à? điều kiện chúng ta phải có ít nhất là hai người cái và phải em lưu ý điều kiện các chị lưu ý tí nha cho dù ba người thế này rồi nhưng chúng ta chưa đủ điều kiện đấy là hai phải tuyển được hai người trái và phải thì em chỉ có mỗi trận hương thôi thì cũng một người bên trái đúng không ạ người bên phải chưa có như vậy là vì điều kiện có hai người trái và phải thế nên hải bắt buộc phải chuyển một người thế này thì đấy em mới chuyển được sử dụng gia phú đây anh chị thấy không ạ như vậy là về cơ bản em hải tuyển được hai người đó là trận hương thiện hương và phú đây à thiện hương và phú rồi được hai người nhưng trong tất cả này nhìn sơ đồ thì thấy ba người dưới chân của em hải nhưng cơ bản em hải tuyển cũng đúng hai người thôi đúng không ạ nhưng về trên sơ đồ thì ba người và chúng ta có công thức thứ ba là tỷ lệ một ba của nhị phân một ba thì thấy công thức như sau một nhân ba tại sao nhân ba bởi vì bên này có ba người đúng không ạ anh chị lưu ý nhé hai ba mặc dù em hải tuyển một người thôi nhưng nó là ba người cho nên là tỷ lệ một thế là một nhân ba cộng với một bằng kết quả nhân với 10 phần trăm Hai số mà chúng ta sẽ có như sau 55 nhân với 3 cộng 55 bằng bao nhiêu 55 nhân 3 là 165 cộng với 55 là 220 nhân 10 phần trăm chúng ta sẽ có là 22 euro ở ờ, đây các anh chị thấy có điều gì đặc biệt không ạ về cơ bản em mà chỉ cần duy nhất có hai người mà thôi nha anh chị nhé một và hai đây ạ à, một và hai đúng không bạn trần hương bạn phú và ở đây cũng vậy, bạn trần hương đây bạn trần hương đây và bạn phú đây nhưng là sao ạ thu nhập chúng ta là sao thu nhập chúng ta gấp đôi anh chị lưu ý một điều nhé thu nhập giữa tỷ lệ một một một hai và một ba thì với một một và một ba nó gấp đôi các chị thấy tuyệt vời không ạ đấy là một cái sơ đồ trả thưởng nó cực kỳ và cực kỳ thông minh chỉ có duy nhất ra ban có được thôi ạ ít rất ít các doanh nghiệp làm hệ thống cũng như là các cái doanh nghiệp vận hành cái sơ đồ nhị phân làm được điều này cho nên nếu khi chúng ta chia sẻ họ hỏi bạn đang công ty bạn nó chạy sơ đồ nào thì nó là nhị phân nhưng phải cho họ hiểu được cái nhị phân là nó như vậy nhiều anh chị nghe nhị phân nói ôi quen quá rồi công ty này công ty A công ty C công ty B đều nhị phân cả nhưng vấn đề nhị phân của họ đặc biệt ví dụ như này em Hải sẽ phân tích xong cái ờ, trường hợp này nhé ví dụ sơ đồ của họ bị phân thì khi mà tuyển sang người vào một người vào thì chức năng được và những người khác vào ví dụ cho trường hợp này là về công rồi đúng không ạ và bạn tuyển ra rất nhiều người này thế này rất rất rất nhiều nhưng khi mà rất nhiều bên này có khoảng ví dụ nó năm người đi năm người đi thì người thứ người thứ hai có phải thế này người tuyển ra người thứ hai đây là một này bạn này thứ một này một này đấy bạn thứ hai đây như thế cần vào đây và sẽ có tiền đem về thì năm người này sẽ cần mỗi một người đó là là xong và có số điểm ban này trở về zero nhưng với đau ăn thì đặc biệt với đau ăn đặc biệt tiếp tục với sơ đồ này anh chị thấy không ạ ở đây ba người em hẳn sẽ chương trình chúng ta là tỷ lệ một ba nhưng ví dụ như trong trường hợp này mà em hải tuyển rất nhiều người và những người bạn hoặc em một f hai của anh hải tuyển rất nhiều người thì nó tạo một cái hệ thống rất lớn thế này rất lớn thế này và anh chị lưu ý một điều nhé nó rất lớn như vậy là nó lớn có thể lên cả triệu điểm hoặc là 100 ngàn điểm 100 ngàn điểm EV ạ và anh chị đã có một cái hệ thống hỗ trợ từ những người mà làm vận hành từ anh Hạnh này từ bản thân Hải này của những người họ tự làm ra số điểm rất lớn như vậy thì trong trường hợp này em Hải phải làm sao ạ em Hải chỉ tuyển người vài chân yếu thôi và 100 trăm ngàn điểm hoặc là một triệu điểm đó bạn cứ tuyển ra một con người vào thì nó cân sang bạn đúng số tỷ lệ điểm bạn có ví dụ là sao nếu tỷ lệ một ba là bạn bao nhiêu bạn có 55 điểm thì bạn sẽ thu về được 22 euro và bên này học tương đương họ sẽ lấy chúng ta 160 à, một 165 điểm đúng không 55 nhân 165 <coughs> điểm tức là chúng ta có được một người vào chúng ta sẽ mất 165 điểm trong một tổng cái số điểm đã có là 100 ngàn điểm này Đấy, 100 ngàn điểm này nó trừ được bao nhiêu 100 ngàn trừ đi 65 thì nó còn nó là 100 à, nó khoảng 900 mấy đấy đó và cái điểm này sẽ được cộng dồn mãi mãi chị lưu ý nhé cộng dồn nhiều lần thế nhưng mà nếu chúng ta không kê hệ thống không có sơ đồ khác là chúng ta cứ cân xong là mười về không đó là điều đặc biệt và duy nhất chỉ có đau ăn làm được thôi và chúng ta được hưởng cái sơ đồ thì phân cực kỳ tuyệt vời như vậy đấy ạ mà không có một công ty nào trả nhị phân bằng các tỷ lệ một một một hai một ba đâu duy nhất một tỷ lệ một một cắt xong là xong các anh chị lưu ý dạ. điều này nhé đấy là cái điều vâng đặc biệt và duy nhất của đau ơn à, à, sự chia sẻ à, về cái phân hồng nhị phân từ à, lãnh đạo Lưu ờ, Sĩ Hải của chúng ta. À, các anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? Và đây là cái phần mà tối ưu nhất mà công ty đem lại cho tất cả các thành viên của chúng ta. À, và điều đặc biệt nữa là khi chúng ta có một chân mạnh, có rất là nhiều điểm VB rồi và cái chân độc lập của chúng ta là chân yếu ạ, thì các F1 của chúng ta có phát sinh F1 thôi rơi xuống là bản thân chúng ta ở trên chúng ta cũng vẫn được cân điểm nha các cô chú anh chị. Đây điều này là vô cùng tuyệt vời ạ. Vâng. À, em mong rằng tất cả các cô chú anh chị em chúng ta à, hiểu rõ về cái sơ đồ trả thưởng của quan này nó cực kỳ giá trị và em hơn khẳng định cho thời điểm này là nó có 102 đấy ạ. Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của anh Hải à, và cả nhà hãy tiếp thêm sức mạnh cho anh đi ạ comment cho anh thật nhiều những bông hoa để anh bước qua cái à, à sơ đồ trả thưởng à, tiếp theo ạ đó là hoa hồng à, thu nhập trên thu nhập ạ cảm ơn uh, MC Trần Hương chúng ta vâng thì uh, cái hoa hồng thứ ba này nó hơi hơi có có vẻ là nó hơi trừu tượng một tí và hơi khó hiểu tại vì sao ạ thực ra là hai hoa hồng kia thì rất đơn giản thôi ạ hoa hồng thứ ba thì nó có công thức để chúng ta có thể làm và nó có sơ đồ để chúng ta thiết lập nhưng à, chắc chắn anh chị sẽ có những anh chị bỡ ngỡ và chắc chắn vẫn chưa có hiểu rõ thì ở cái hoa hồng này em à, MC à, chúng ta Trần Hương sẽ mời các anh chị ai có câu hỏi nào thì em Hải sẽ hỗ trợ để chị hiểu rõ hơn à, và sau đó em Hải sẽ chuyển sang hồng thứ tư mà hồng em em em Hương vừa giới thiệu đấy ạ thì mời anh chị nhé em Hương mời các anh chị nào mà chưa hiểu rõ thì đặt câu hỏi chúng ta có thể đặt hai câu hỏi để trả lời dạ vâng ạ. Ờ, dạ cảm ơn anh Hải dạ vâng trong phòng zoom của chúng ta thì hiện đang có 65 mà cô chú anh chị em đúng không ạ thì à, các cô chú anh chị em chúng ta à, có những câu hỏi nào hay những cái điều gì mà chưa hiểu trong cái sơ đồ trả thưởng nhị phân này à, thì các cô chú anh chị em hãy giơ tay ạ để ban tổ chức mời các cô chú anh chị để chúng ta cùng giao lưu đặt câu hỏi với ban tổ chức ạ dạ vâng Xin mời các cô chú anh chị ạ. Vâng, mời các anh chị, tại vì uh, chắc chắn rồi uh, với những anh chị mới bản thân em Hải cũng thế. Khi em Hải mà uh, khi mà mà bắt đầu tham gia với One chắc chắn để mà nắm được cái, cái sơ đồ chính sách này không hề đơn giản đâu ạ. Thực ra nó không khó, nhưng quan trọng chúng ta đang còn mông lung. Cho nên là khi em Hải chia sẻ vậy thì một số anh chị vẫn còn chưa rõ ràng và chưa hiểu rõ. Như vậy là những người mới thì À, hãy đặt câu hỏi để em hỗ trợ để anh chị nắm dạ, rõ hơn. Anh Hải ơi, em thấy có cánh tay của của bạn Thúy ạ rồi dạ, mời dạ, xin vâng. mời và... uh, à, xin mời ạ dạ xin mời em cũng chưa nhìn ra là thúy ừ, hay là vâng ạ dạ vâng em là chị thúy ạ chị thúy vâng, hay vâng, chị thủy dạ chị chưa mở mic chị ơi dạ xin chào cả nhà em là thúy dạ vâng mình là thúy dạ, dạ. dạ. À, dạ, ờ, ờ xin hỏi à, bây giờ mình có một người mình khách thôi Ờ, người ta muốn mua vé máy bay mà cũng giới thiệu là quan mình ở 20 phần trăm giờ mình làm sao mình đưa tiếp cận đến các khách hàng như thế nào ạ anh vâng, chị vâng. rõ dùm dạ dạ thế này nhá cái buổi hôm nay là chia sẻ về chính sách em sẽ hỗ trợ cho chị hồi nãy là em vừa nói rằng là cái chính sách này có nhiều anh chị có thể chưa rõ thì em sẽ cụ thể chia sẻ cho anh chị rõ hơn còn cái chương trình mà ví dụ như là với live chat hoặc các chương trình khác thuộc về các cái phần mà giải đáp khác thì em có những buổi chia sẻ vào lúc 14 giờ 30 chiều từ thứ hai cho đến thứ bảy hoặc từ từ thứ ba cho đến thứ bảy là các buổi chia sẻ về ví dụ như là là live chat các sản phẩm của chúng ta là gì làm sao chúng ta có thể vào đó để chúng ta mua các sản phẩm hoặc là biết được các cái sản phẩm đó để chúng ta sử dụng nó rồi à chúng ta tìm hiểu về nội soi tài khoản thì những buổi đó là buổi sẽ giúp cho chị trả lời những câu hỏi như vậy nhé em cảm ơn chị đã đặt câu hỏi nhưng nó lại không nằm trong cái chương trình nội dung ngày hôm nay dạ à, vâng xin vâng. cảm nhá con sẽ tập trung dạ, vào nội vâng dung chính của ngày hôm nay vâng xin uh, xin cảm ơn chị Thúy đã đặt câu hỏi nhưng cái uh, xin ban tổ chức xin hẹn uh, uh, chia sẻ cái uh, câu hỏi của chị ở một cái buổi zoom khác hôm nay chúng ta ưu tiên cho cái buổi zoom về chính sách các cô chú anh chị em có đặt câu hỏi thì hãy liên quan đến vấn đề chính sách hoa hồng của chúng ta à, các cô chú anh chị nhé vâng ạ em hưng xin cảm ơn ạ vâng à, nếu không có hỏi nào thì em hải sẽ tiếp tục sang hồng thứ tư là hồng thu nhập trên thu nhập một trong những hồng cũng rất là tuyệt vời của rau ăn ạ vâng ạ Thank you. rồi em hãy chia sẻ chúng ta cái, cái hoa hồng thứ tư đó là hoa hồng thu nhập trên thu nhập hoa ờ, hồng thu nhập trên thu nhập là một trong trong những hoa hồng cũng cực kỳ tuyệt vời à, và có thể là là hoa hồng cũng ờ, giúp cho chúng ta có mức thu nhập rất tốt hỗ trợ cho chúng ta và hoa hồng thu nhập trên thu nhập nó cho chúng ta năm năm tầng nha anh chị nhé năm tầng F từ F1 cho đến F5 là năm rồi ạ à. và điều kiện để có hồng này thì nó có một số điều kiện như sau điều kiện thứ nhất là nó điều kiện là anh chị phải lưu ý điều kiện nhé điều kiện thứ nhất là chúng ta phải có ít nhất là ba điểm AB như điều kiện của Hồng Thủy Vân rồi điều kiện thứ hai là chúng ta có gì ạ tỷ lệ 13 từ hoa hồng nhị phân em phải à, nhấn mạnh nhé 13 từ hoa hồng nhị phân chứ không phải là tỷ lệ 13 của hoa hồng nhị phân nha mà là tỷ lệ 13 từ hoa hồng nhị phân đó đã em hải ờ, sẽ chia sẻ cụ thể và điều kiện nữa là chúng ta phải tham gia các gói à gói nhất là tham gia các gói gói gói gói một lẻ chín thì có phải chúng ta đang mặc nhiên nên gói hai chín không ạ nếu mà nói là gói chín đi chúng ta sẽ được hưởng đến tầng thứ ba tức là F1 F2 và F3 rồi gói bảy chín chín chúng ta được hưởng đến tầng F f bốn và tăng 4 của gói hai chín chín à, chúng ta sẽ hưởng tầng F5 và F5 là cái tầng cuối cùng mà chúng ta được hưởng đó là về gói điều kiện người gói rồi điều kiện về số người số người chúng ta bảo trợ thì nếu chúng ta bảo trợ ra năm người chúng ta sẽ thưởng được hưởng 10 phần trăm nhé anh chị lưu ý nhé thu nhập trên thu nhập là từ năm đời F1 F5 và chúng ta được hưởng 10 phần trăm năm từ thu nhập các các cái người anh chị mà chúng ta đã bảo trợ cho họ đấy và năm người chúng ta được F1 và 10 người chúng ta sẽ sẽ được là Đấy, 10 phần trăm của F2 rồi à 15 người chúng ta được hưởng 10 phần trăm của F3 và 20 người chúng ta được hưởng 10 phần trăm của đời F4 và 25 người chúng ta hưởng 10 phần trăm của đời F5 đó đấy là điều kiện thứ tư và điều kiện một điều kiện nữa điều kiện đơn giản hơn rất nhiều đó là điều kiện chúng ta phải hưởng được 5 tầng á em hãy lưu ý nhé hưởng 5 tầng nha chúng ta phải hưởng lớn hơn được 10 triệu thành viên lớn hơn được 10 triệu thành viên thành viên tham gia sau mình tham gia sau mình ở nhà nhé sau chúng ta ok ạ à? chúng ta lớn hơn 10 triệu thành viên những cái điều kiện này thì đơn giản nhất bởi sao ạ có phải rau ăn ngày hôm nay mỗi ngày chúng ta có ít nhất khoảng 2 đến 300 ừ, ngàn thành viên như vậy là để đạt một triệu thành viên ta mất khoảng 4 ngày khoảng 5 ngày như vậy là một tháng chúng ta có thể đạt được 4 à, triệu rồi anh chị có thể ăn hưởng được lần thứ mấy ạ à? lần thứ ba thôi chúng ta tuyển được 15 người chưa trong vòng hai tháng tuyển được 15 người chưa em nghĩ là có thể người được người chưa như vậy là ở tháng thứ hai tháng thứ ba chúng ta đạt được 10 triệu rồi thì điều kiện mà 10 triệu viên thì rất đơn giản đúng không ạ còn lại ở các cái gói gói thì em nói rồi đây chúng ta tham gia gói một là chín thì chúng ta được mặc nhiên nó hai chín rồi chúng ta được hưởng ba tầng rồi cũng đơn giản đúng không ạ bởi sao chúng ta vào chúng ta mặc nhiên được ba tầng rồi và với chúng ta chỉ cần là tưởng làm sao được 15 người thì chúng ta sẽ được hưởng đến tầng thứ ba và 25 người là cái giới hạn cuối cùng chúng ta có thể chuyển 40 50 100 người thì cũng chỉ là 25 người thôi là chúng ta được hưởng 5 tầng rồi như vậy là cái điều kiện quan trọng thứ nhất là chúng ta làm sao ạ chúng ta phải tham gia các gói điều kiện thứ hai là chúng ta phải tuyển được số lượng người tối đa là 25 người điều kiện thứ ba là chúng ta lớn hơn 10 triệu thì nó đơn giản rồi còn hai điều kiện ba điểm b thì em ảnh cũng để em ảnh đã giải thích chuyện nãy rồi đúng không ạ ba điểm b thì chúng ta tham gia kích gói chúng ta được công ty tặng gói meter hoặc là chúng ta mua một cái sản phẩm dịch vụ về vé số hay cái gì đó chúng ta đang để ba b rồi và chúng ta tuyển ra hai con người bắt buộc là trái và phải như hoa hồng thị phân bắt buộc chúng ta có thì chúng ta sao chúng ta có được một người tham gia bên trái và yêu cầu họ à, cái chuẩn mít to thì bản thân họ được một điểm AB thì chúng ta có một điểm như vậy là chúng ta có hai điểm đúng không ạ và người thứ bên trái và còn lại người bên phải chúng ta khi mời họ mà sắp họ vào vị trí bên phải rồi chúng ta cũng yêu cầu họ khi họ lên gói là đăng ký biết tờ như vậy là khi đó người đó lên gói thì chúng ta được thêm một điểm nữa là ba điểm AB như vậy đang hải giải thích lại là chúng ta có ba điểm AB đơn giản như vậy thôi đúng không ạ rất là dễ ba điểm ab thì rất là dễ nhưng cái tỷ lệ một ba này các chị lưu ý cho em một điều nha nó không là phải là tỷ lệ một ba của hồng nhị phân như hồi nãy tức là sao một ba nghĩa là bạn cứ có thu nhập một triệu đồng em hẳn nó từ Việt Nam nó dễ nhá nó quy đổi được mà một triệu đồng từ hoa hồng từ hoa hồng thu nhập từ phân thu nhập từ phân nha từ phân thì chúng ta mới sao ạ chúng ta mới hưởng 3 triệu đồng triệu đồng thu nhập trên thu nhập trên thu nhập tức là hoa hồng thứ tư này đấy anh chị có có hiểu cái này điều nào không ạ rất đơn giản đúng không ạ tức là sao ạ để có hưởng hoa hồng thu nhập trên thu nhập thì chúng ta tối thiểu chúng ta phải có cân cặp thì phân đấy cân cặp thị phân của cái sơ đồ thì phân em hải vừa chia sẻ đấy là có tối thiểu là bạn thu nhập bất cứ là tỷ lệ nào không biết nhưng mà có muốn được 3 triệu đồng thu nhập từ hoa hồng thu nhập này từ hoa hồng thu nhập trên thu nhập này chúng ta phải có tối thiểu là một triệu đồng đó tức là thu nhập bằng các cái hình thức bạn cân cặp tỷ lệ một một một hai một ba hình thức thì tôi biết nhưng ở đây bạn muốn có ba triệu thì bạn có một triệu đây một triệu từ hoa hồng này đấy, là hoa hồng nhị phân đấy là tỷ lệ một ba anh chị nha nó khác hoàn toàn tỷ lệ một ba của hoa hồng nhị phân cho nên là em hải rất em hải giải thích rất cụ thể đó cái này rất cụ thể rồi anh chị nhé tức là muốn có được 3 triệu thu nhập từ thu nhập trên thu nhập ta phải có được một triệu đồng từ kho học nhị phân kho học nhị phân thì có các tỷ lệ một một một hai một ba không biết tỷ lệ nào tôi không biết nhưng bạn có đúng một triệu là bạn được hưởng 3 triệu đó, đấy là cái điều kiện mà chúng ta phải nắm vững có cho anh chị tại sao mà khi dân cặp nhị phân vào tuyển người vào rồi mà lại không được có thu nhập 10 phần trăm của họ à, mới hỏi tuyến trên nút like này nọ thì các bạn phải nhớ một điều rằng tỷ lệ 13 của hoa hồng nhị phân là rất quan trọng bạn phải có đủ điều kiện này thì bạn mới hưởng cái hoa hồng nhị phân hoa hồng thu nhập trên thu nhập Thế nên là chúng ta hãy xem xét chúng ta đã đạt được chưa nha không nên đặt câu hỏi quá nhiều với upline của mình và thậm chí upline cũng không lắm khi người ta cũng tập trung chuyện này nữa bởi bạn là người bạn là người vận hành cái doanh nghiệp đó bạn vận hành cái tài khoản của bạn thì bạn hiểu chứ upline đôi khi họ bận nhiều việc họ cũng chưa chắc là hiểu vấn đề gì đúng không ạ nhưng mà cái đây là cái điều kiện bắt buộc phải có xin lỗi ạ à, có một số vài lãnh đạo chúng ta không nắm rõ về về chính sách cho nên là không để ý cái này là chúng ta không biết tại sao mặc dù chúng ta hoạt động rất tốt tại sao hoạt động rất tốt thì chắc chắn nhị phân nó phải có rồi nó có thu nhập rồi thì có lương thôi đúng không ạ mình đâu biết có lương từ đâu đâu nhưng mà cái này là điều kiện tối thiểu chúng ta phải nắm đó là chính sách và vâng thì em Hải chia sẻ cụ thể các không à, thu nhập trên thu nhập và những điều kiện và đến đây em Hải sẽ chia sẻ bằng cách diễn giải cho nó rõ ràng hơn à, em Hải sẽ xóa bảng đi nha Dạ vâng ạ, cảm ơn ước Lai Hải ạ à, đã chia sẻ rất là cụ thể chi tiết ờ, từng ờ, từng phần để anh chị em chúng ta nắm rõ. À, công việc ở Rao Anh thì chúng ta là học tập đúng không ạ? Chúng ta hãy tập trung, hãy trang bị cho mình những kiến thức để khi chúng ta vận hành doanh nghiệp của chúng ta à, sẽ có được những cái quyền lợi quyền lợi tối ưu nhất. Vâng ạ. Xin cảm ơn anh Hải cũng như cảm ơn à, các anh chị em trong phòng Zoom đã à, lắng nghe cái buổi chia sẻ buổi tối ngày hôm nay ạ. Rồi, xin cảm ơn em Trần Hương. Chúng ta cũng không quên tặng em Hương những ờ, bông hoa để khích lệ cũng như cảm ơn em là người kết nối trong buổi Zoom hôm nay. Thì em Hải sẽ chia sẻ cụ thể cái hôm tôi gặp cái thu nhập à, trên một cái biểu đồ em Hải à, viết vẽ trên bảng nhé. Đây, đây là giả sử là em Hải và đây là những con người em Hải tuyển chọn ra chúng ta có rất nhiều F1 nha anh chị nhé bản thân Hải hôm nay cũng khoảng 450 F1 hoặc là những người khác thì cũng có khoảng bao nhiêu 25 30 ví, ví dụ là à, cái người bỏ cho em Hải thì cũng phải có cả trăm F1 bởi sao chúng ta làm lâu nó sẽ có rất nhiều F1 nhưng F1 làm việc mới là quan trọng còn F1 đối tượng ra đó mà họ cũng không làm việc thì cũng là chỉ là người tham gia để họ có thể sử dụng các sản phẩm mà thôi cho nên là F1 là những người phải làm việc mục đích của Rao Văn là kết nối khách hàng doanh nghiệp và muốn có, có khách hàng doanh nghiệp chúng ta là những người tạo ra cái cộng đồng đó cho nên chúng ta phải tuyển chọn những người để tuyển ra nhân sự tuyển ra những người tham gia với chúng ta chứ không phải là tuyển thật nhiều vào không cũng không làm gì cả thì chắc, chắc chắn rồi nếu nhiều người mà không làm gì cả thì con những con số người đó cũng không có hiệu quả gì trong cái hệ thống của chúng ta mặc dù họ họ có tham gia đấy thì may chăng sau này khi sản phẩm họ nhiều ra rồi họ mua thì chúng ta được hưởng một cái khoản hoa hồng bể thứ ba đó là hoa hồng uh, sản phẩm thì cái dòng sản phẩm lát nữa em Hải sẽ nói một chút xíu thôi à, bởi vì tại thời điểm này thì rau ăn chúng ta hoặc sản phẩm nó chưa nhiều lắm mặc dù có rồi à, thì đây là đây là f một em Hải nhé anh chị nhé đây là f một và chúng ta vô vào f một rau ăn kết rau ăn và vận hành trên sơ đồ địa phân nhưng kết hợp mặt trời đó là những f một chúng ta thì cơ bản f một chúng ta mặt trời chúng ta có thể vẽ thêm sơ đồ à, là cái đường thẳng nhưng về với các bạn cái sắp cây hệ thống thì nó chỉ xuống hai chân duy nhất mà thôi nên chị lưu ý nhé khi mà vẽ trên cái hệ thống chỉ duy nhất hai hai chân đi xuống mà thôi nó không có phải là là cái đường thẳng này Nhưng qua cái vẽ đường thẳng này em hải diễn giải cụ thể để anh chị nắm rõ hơn như vậy là à, trong trường hợp f1 của em hải à, chúng ta sẽ có được à, thu nhập như sau ví dụ à, em hải tuyển chọn f một f1 đầu tiên là đó là bạn phú đấy là ví dụ như thế bạn phú và trong tháng em hải nói trong tháng nhé trong tháng bạn phú có thu nhập bao nhiêu ạ 100 triệu Việt Nam đồng rồi đó là tiền euro nhưng em Hải quy đổi ra tiền Việt Nam đồng dễ ạ như vậy là anh Phú 100 triệu thì anh Hải sẽ được nhân mấy 10 phần trăm đúng không ạ hồi em Hải là cụ thể rồi à, chúng ta được 10 phần trăm được cận và nhân 10 phần trăm chúng ta được 10 phần trăm cái phần F1 F2 F5 nha 10 phần trăm của 100 triệu là chúng ta có 10 triệu rồi ạ ok và bạn Phú chuyển sang một người khác ví dụ như thế là bằng F2 và F2 này chúng ta tháng này bạn làm được cũng rất hiệu quả vì các thị trường khuyến mại thì bạn có thu nhập đến 150 triệu ra em ghi số tiền đây luôn nhé 150 triệu thì ở đây ví dụ bạn f hai này f hai cú lái một f hai này bạn tuyển bạn thu nhập là bao nhiêu 150 150 nhân với 10 phần trăm em ghi như triệu nhé rồi nên 10 trăm ra sẽ có 15 triệu ok ạ và bằng F2 bạn tuyển các bạn F3 bạn F3 thấy các bạn cũng rất tuyệt vời và bạn làm việc rất chăm chỉ bạn này là một trong những người ờ, xuất sắc tháng này bạn thu nhập lên đến khoảng 1 tỷ cái chuyện một tháng một tỷ thì em Hải nó có nhé rất nhiều anh chị ví dụ như Abi Phạm bây giờ là có này với những lúc lai thông thông này có minh vũ thì thừa sức là một tỷ một tháng rồi đúng không ạ thế đây bạn F3 là bạn hiểu giá trị loan và lan tỏa rất tốt bạn F3 bạn có thu nhập một tỷ một tỷ nhân với 10 phần trăm chúng ta được bao nhiêu ạ 10 phần trăm chúng ta có được 100 triệu rồi ok à như vậy là bạn này là bạn lớp 3 lớp 3 làm chuyển sang bạn lớp 4 F4 bạn này thấy ra ăn cũng là cơ hội nhưng mà bạn làm được yếu hơn tám thu nhập của bạn chỉ còn là khoảng cái chừng là 50 triệu thôi 50 triệu như vậy là với F4 bạn thu nhập 50 triệu 50 triệu nhân với 10 phần trăm chúng ta có được 5 triệu rồi và bạn F4 này bạn tuyển ra bạn F5 tuyển ra F5 và F5 này thấy ra con cũng được rất tuyệt vời và, và phát triển rất là nhanh trong một tháng bạn thu nhập à, lên đến 500 triệu thôi 500 triệu 20 triệu nhân với 10 chúng ta sẽ có 5 50 triệu 50 triệu và có phải rằng F1 chúng ta còn rất nhiều không thông báo anh chị chúng ta có NF1 và Tân Hải là khoảng 40 hơn 40 và chủ tịch của em Hải là khoảng 100 người đúng không ạ còn ví dụ như là với uh, Big Supply Minh Vũ chúng ta thuyền trưởng Minh Vũ chúng ta thì phải đến cả vài vài ngàn người tại vì riêng hệ thống hệ thống của Minh Vũ trên toàn thế giới là khoảng 100 em được biết là khoảng 140 quốc gia đã có đường link của Minh Vũ và thậm chí cái cái buổi mà mà sự kiện tại à, Dubai tháng 11 vừa rồi ấy từ khi mà bảo trợ cho họ Minh Vũ mới được gặp họ thậm chí cũng không biết đó là tuyến dưới của mình luôn như vậy là chúng ta có rất nhiều F1 và F1 chúng ta làm việc trên toàn cầu anh chị nhé hải tuyển chọn đó là người ở làm ở uh, ví dụ ở Đức có này rồi ở uh, Maroc có này rồi rồi uh, ở Pháp có này thì dĩ nhiên rồi những người họ làm thì chúng ta có thể là làm việc ờ, thị trường lạnh mà chúng ta có thể tương tác qua zalo facebook chưa gặp nhau bao giờ cả cho nên ở đây ấy, thì chúng ta có thể làm được trên toàn cầu đặc biệt là văn làm online mà làm online làm toàn cầu ta có thể tuyển chọn khắp nơi từ link chúng ta đi khắp nơi và nếu ai may mắn như là lúc like mình chúng ta hoặc là anh hay là bạn gì ạ bạn đang đi thiên ấy, bạn tuyển ra được ờ, một số anh chị làm ở đức rất là tuyệt vời cho nên ở đây ra văn không giới hạn vị trí địa lý không giới hạn không gian và làm bất cứ thời điểm nào rất tuyệt vời đúng không ạ như vậy chúng ta sẽ tổng total của bạn này thu nhập bao nhiêu tổng thu nhập của bạn Hải này bao nhiêu ạ chúng ta sẽ lấy số tiền có nhé đầu tiên là 10 triệu là f một, rồi F2 được 15 triệu và f ba được 100 triệu anh chị thấy tuyệt vời không ạ và đau ăn ấy, 100 triệu với mức thu nhập này cũng bình thường chúng ta hãy hỏi An Vi Phạm hoặc là với Bitcoin Công Thông hoặc là Hồ Long Trí ấy. 100 triệu một tháng là có anh chị nhé 100 triệu vài trăm triệu một tháng là có thời điểm mà những chương trình khuyến mại rồi ạ à, 100 triệu rồi bạn F3 là 100 triệu đúng không ạ đây bạn F4 là 5 triệu rồi bạn F5 chúng ta là 50 triệu chúng ta sẽ total là bao nhiêu 10 cộng với 5 là 25 25 cộng với 5 bên này là bao nhiêu 30 30 cộng với 50 là 80 với 100 triệu bạn F3 là 180 triệu và đây là chỉ có con f một thôi nhé anh chị nhé một f một thôi anh chị thấy tuyệt vời không ạ chỉ có một F1 thôi và thu nhập của bạn này là nếu có tháng tốt đó và chương trình khuyến mãi thu nhập đến 180 triệu và dĩ nhiên với như là An Minh Phạm Hồ Long Trí à, hay là Chu Phong và tất cả các cái chủ tịch khác thì các anh chị có thu nhập thế nào cho nên là thu nhập của Đào Văn là vô hạn bạn muốn bao nhiêu mà thôi rất là tuyệt vời đúng không ạ thì đấy là cái chia sẻ về khoa học thu nhập thu nhập cái mải đã diễn giải rất cụ thể và chỉ cho các anh chị một ví dụ đó là một F1 thôi ạ còn rất nhiều F1 khác nhé NF1 và các anh chị cố gắng làm sao chúng ta tuyển chọn những con người làm việc thật thật sự là xuất sắc và họ biết được cơ hội nấu ăn là một cơ hội rất tuyệt vời thì lan tỏa giá trị thì bạn có thu nhập thôi vâng thì đến đây hải mới chia sẻ cái hoa hồng thứ tư hoa hồng thu nhập trên thu nhập ở cái phần này dạ. thì nó cũng rất tiêu tượng em tấm à em phú à em hương chúng ta xin lỗi hôm lẫn lộn nhiều quá <laughs> em ơi chúng ta có thể mời một vài anh chị à, đặt câu hỏi để em để Hải hỗ trợ nhé Dạ vâng ạ, xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Hải ờ, trong cái ừ. à, phần à, thu nhập trên thu nhập này ạ. À, Rao Anh chúng ta có rất nhiều khoản thu nhập đúng không ạ? Ngoài à, thu hoa hồng thu nhập nhị phân, à, điều đặc biệt hơn nữa là thu nhập trên thu nhập và phần sau nữa thì chúng ta sẽ được uh, chờ đón cái phần thu nhập uh, thặng dư dài hạn còn tuyệt vời hơn nữa. Vâng, riêng phần thu nhập trên thu nhập này thì không biết là các cô chú anh chị em chúng ta à, có đặt câu hỏi à, gì với ban tổ chức thì các cô chú anh chị em hãy giơ tay à, hay comment ở dưới khung chat thì em Hương sẽ hỗ trợ để à, đọc cho à, lãnh đạo Hải của chúng ta sẽ giúp đỡ các cô chú anh chị ạ. Dạ, vâng ạ, xin mời những cánh tay của các cô chú anh chị ạ rau ăn của chúng ta không giới hạn thu nhập đúng không ạ quan trọng là anh chị muốn mình thu nhập bao nhiêu và chúng ta à, cùng hành động thì sẽ tạo ra kết quả và đây cái điều này thì mới chỉ có một F1 của chúng ta à, đem lại cái thu nhập à, trên thu nhập cho chúng ta và chúng ta còn rất là nhiều những F1 khác vâng rất là tuyệt vời đúng không ạ rồi à, dạ. mời các anh chị hãy đặt câu hỏi để em mà hỗ trợ cho các anh chị nắm rõ hơn và nếu mọi người đã hiểu thì à, tại vì sao cái buổi chính sách thì gần như là cửa hàng toàn em Hải hỗ trợ rồi cho nên nếu anh chị đã nắm vững rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang cái hoa hồng thứ năm một trong những hoa hồng vô cùng tuyệt vời à, và gần như ai cũng mong muốn điều này đúng không ạ đó là rau ăn thì ai cũng mong muốn điều này ai cũng mong muốn rằng chúng ta sẽ được cái hoa hồng thu nhập tạm dư dài hạn hay là hoa hồng lương hưu à, thì em Hải sẽ chuyển đến cái hoa hồng thứ năm à, một kho hồng à, mà ừ, rất là đặc biệt rất hiếm cái dạ. doanh nghiệp nào mà có hồng này và đặc biệt hoa hồng lưu hưu này nó có một tính chất tuyệt vời đó là ngoài cho bạn rồi nếu một lý do nào đó bạn có thể là tặng hoặc là gọi là gì ạ mình là thừa kế cho con cái của mình con cháu mình những người mình cảm thấy là à, cần phải cho cháu để mà có được cái thu nhập tốt những thành quả chúng ta trong quá khứ chúng ta làm được đấy thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ tặng lại con cái của mình và có tính chất kế thừa anh chị nhé dạ vâng ạ vô cùng đặc biệt đúng không ạ và nếu như chúng ta à, làm công viên nhà nước đúng không ạ thì chúng ta phải mất từ 25 năm đến 35 năm chúng ta mới có gọi là được lương hưu nhưng mà cái khoản lương hưu này thì chúng ta phải à, hàng tháng chúng ta đóng bảo hiểm đúng không ạ nhưng mà đến với rau ăn thì à, chúng ta à, cống hiến thì à, 1 đến 3 năm à, thì chúng ta đã có được cái khoản lương hưu à, nhưng này lãnh đạo hải của chúng em đúng không ạ anh chỉ cống hiến trong vòng một năm thôi à, nhưng hiện nay thì mỗi một tháng à, chúng em hay gọi là hoa hồng bị nhận à, hàng tháng anh đã có được khoản thu nhập từ 12 đến 16 triệu một tháng tùy theo cái mức độ giá à, euro lên xuống nha các cô chú anh chị vâng à, thì em Hải sẽ cảm ơn em Hương đã à, là người kết nối cũng như là giúp chúng ta có được những cái à, thông tin tốt trong buổi tối hôm nay thì em Hải sẽ chia sẻ cho chúng ta một trong những hồng cực kỳ quan trọng mà em Hương vừa chia sẻ đó là hoa hồng lương hưu hay là hoa hồng thẳng dư dài hạn mà nói từ vui vui nha tất cả chị em à, là các lãnh đạo các leader đã có những thu nhập lương hưu rồi ấy thì nói rằng là hoa hồng và mức hoa hồng bị nhận tức là sao đến ngày 15 hàng tháng lúc 7 giờ rưỡi hoặc 8 giờ tối đúng giờ đó thì tất cả các leader chúng ta là các lãnh đạo chúng ta là có được cái khoản hồng này và chúng ta không nhận thì nó bắt nhận đúng không ạ nó hiển thị trên văn phòng chúng ta rồi anh chị có nhận không ạ Cách chắn là nhận rồi đúng không ạ đó là một cái từ rất vui vào bị nhận nhưng cũng là một cái điều mà chỉ có chỉ có rau làm được thôi à, và cái đặc biệt nữa là nó nó trả cho chúng ta là trả cho chúng ta cái tri ân những cái à, mà cống hiến của chúng ta trong quá khứ ví dụ trong một năm vừa qua hải tuyển được những anh chị như vậy và họ làm họ tạo ra một cộng đồng như vậy đóng góp vào sự phát triển của rau như vậy thì chúng ta được công ty trả ơn mà tri ân như vậy là chúng ta vẫn được hưởng mãi mãi ví dụ một lý do nào đó có thể là khoảng cái chừng ba năm nữa em Hải thôi bây giờ đau em Hải cũng đã cống hiến nhiều rồi rồi em Hải sẽ không làm việc nữa như vậy là mức lương ví dụ ngày đó em Hải là chủ tịch rồi đúng không ạ mức lương khoảng 120 triệu em Hải vẫn bị nhận 120 triệu mỗi tháng và em Hải có nghỉ thì hoạt động của đội nhóm vẫn làm việc anh chị tuần giới vẫn làm việc vẫn khát khao mà vẫn có muốn có thu nhập mà đúng không ạ thì như vậy em Hải vẫn có 120 triệu mỗi tháng giả sử em Hải là chủ tịch ví dụ như là hải mạch trên cả chủ tịch là chủ tịch cấp cao thì thu nhập nó cao hơn rất nhiều đúng không ạ có thể là thu nhập từ một tháng 700 đến một tỷ đấy là lương hưu bị nhận nhé anh chị nhé chưa nói các khoản hồng khác như vậy đấy là một trong những hoa hồng rất là đặc biệt mà chúng ta phải lưu ý đó là chương trình à, chính sách của đâu anh thì hoa hồng như như dài hạn hay còn gọi một cái từ à, mà nó dân dã một tí hay nói đó là lương hưu thì với rau ăn chúng ta có phải công hiến nhiều không ạ chắc chắn là không rồi đúng không ạ bản thân Hải như em hơn vừa giới thiệu đấy này, bản thân Hải làm đúng một năm trời thôi còn riêng với người mà bảo trợ em Hải thì có 3 tháng anh chị nhé dĩ nhiên những người nào có kiến thức đến đâu và tài năng đến đâu cũng như là những sự mà mà nỗ lực đến đâu thì chúng ta sẽ có kết quả tốt còn chúng ta mà vẫn làm việc nhưng chúng ta chỉ dành có khoảng 20 30 40 phần trăm so với những người mà dành 100 phần trăm thì chắc chắn chúng ta không thể so sánh với họ được à, thì ở đây chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng là chúng ta bỏ công sức bao nhiêu, ta sẽ hưởng được bấy nhiêu và với đồng ăn chúng ta chỉ có một đến ba năm như em Hương vừa nói thôi còn bản thân em Hải nhé đã từng làm ít nhất là ba công ty lớn tại Việt Nam thứ nhất là tổng ty vật liệu xây dựng số 1 mà là một tổng công ty lớn về vật liệu của Việt Nam mình thứ hai là làm tổng và ờ, tổng công ty mía đường hai cái thứ ba là làm với công ty cổ phần sữa Vinamilk, Vinamilk là một công ty chi phối phần lớn thị trường sữa tại Việt Nam gần ba công ty đó em Hải cũng hiến khoảng 20 năm đến ngày hôm nay chưa có lương hưu anh chị thấy tuyệt vời không 20 năm trời em phải làm việc chưa có lương hưu nhưng với Long An là một năm có lương hưu rồi mà không hề thấp đúng không ạ ít nhất là cũng 10 triệu mỗi tháng đó đó là những cái giá trị mà Rawan mang lại chúng ta may mắn chúng ta đã cho bản thân cơ hội để đón nhận Rawan thì hôm nay em Hải sẽ chia sẻ cái hoa hồng cực kỳ đặc biệt đó là hoa hồng tặng dư dài hạn như vậy là hoa hồng tặng dư dài hạn chúng ta nó căn cứ vào điều gì nó căn cứ vào cái hoa hồng thu nhập nhị phân của anh chị nhé ví dụ thế này chúng ta thu nhập của chúng ta có được với 50 euro em hải chia, chia sẻ cụ thể ở đây 50 euro thì chúng ta sẽ được vị trí nhất là team leader một sao em biết tắt là T1 và bạn có thu nhập bao nhiêu à, 50.000 euro thì bạn sẽ lên được vị trí là director một sao và đấy là thu nhập từ nhị phân anh chị lưu ý nhé thì đây em hải sẽ chia sẻ cụ thể và cái vòng thẳng giới hạn như sau với row one nó có 21 bể tài chính hay là hai 21 cấp bậc à, em Hải sẽ diễn giải cụ thể trên bảng này một cái bảng sụt viết đỏ đi rồi số 1 số 2 số 3 số 4 số 5 số 6 số 7 8 10 10 tất là bể tài chính số 10 đấy rồi 11 12 13 14 15 rồi ra lên 17 luôn đi 17 18 19 20 và 21 có 21 cho nên em bỏ cái 16 như vậy ở vị trí thứ bao nhiêu ở vị trí thứ 1 tức là tin cái đường một sao em cái tắt t 1 chúng ta chỉ cần có mức thu nhập nhân hải vượt đi trên 50 euro thôi từ khoa học của phân tôi anh chị nhé từ khoa học của phân tôi chúng ta thu nhập 50 euro chúng ta đã ở vị trí tin cái đường một sao và bắt đầu ở đây chúng ta đã bắt đầu có gọi là giá trị thẳng dư dài hạn tuy nhiên ở vị trí tin nước đầu một sao thì rất rất nhiều anh chị đạt được cho nên là nó sẽ có mức thu nhập và không được cao lắm có hàng tháng nhưng không cao và ở vị trí thứ hai gọi là tim leader hai sao chúng ta thu nhập gấp đôi của nó à, là 100 euro rồi ở vị trí tim leader ba sao là số 3 đây để ba đấy chúng ta có thu nhập là gấp 2,5 lần nó sẽ công thức như sau ở công thức thứ nhất chúng ta sẽ nhân hai công thức thứ hai chúng ta sẽ nhân nhân hai và công thức thứ ba nhân hai công thức thứ ba ta là nhân hai phẩy năm rồi 100 euro chúng ta có được từ tiên biết đời hai sao thì chúng ta nhân 2,5 chúng ta có là thu nhập 250 euro rồi từ 250 euro sang 74 tức là để đó là co coordinator tức là điều phối viên một sao C em viết tắt là C1 chúng ta phải thu nhập nó gấp đôi công thức là như vậy là phải 500 euro rồi ạ à, ở cái bể tài chính thứ 5 gọi là collector 2 sao viết tắt C2 chúng ta sẽ lại nhân 2 tiếp đây cũng cấp tính anh chị nhé thì nó có thu nhập là 1.000 euro 1.000 euro rồi bể tài chính thứ sáu đó là connector 3 sao anh hãy tắt là chữ 3 tức là điều phối viên 3 sao chúng ta sẽ nhân 2,5 ạ đây là công thức tính anh chị nhé 1 2 nhân 2 3 nhân 2,5 4 3, 4 5 nhân 2 6 nhân 2,5 7 nhân 2 8 nhân 2 9 nhân 2 3,5 rồi connector 3 sao chúng ta nhân 2,5 của 1.000 là chúng ta là 2.500 euro rồi đến bể tài chính thứ bảy đó là lên vị trí quản lý một sao viết tắt là M1 manager một sao ạ chúng ta sẽ nhân hai tiếp 2.500 nhân 2 bằng 5.000 các bạn euro vậy là ở vị trí thứ bảy bể thứ bảy với chức vụ làm manager một sao chúng ta thu nhập là 5.000 euro rồi để đến bể tài chính thứ thứ 8 tức là manager hai sao đúng không ạ chúng ta lại nhân hai nhân hai năm ngàn nhân hai bằng mười ngàn mười ngàn euro rồi bể đề chính thứ ba một cái mức cũng rất là tuyệt vời là M3 manager 3 sao chúng ta lại phải nhân 2,5 đó là công thức tính anh chị nhé bây giờ có 20 ngàn 25 ngàn euro và để lên được tới vị trí là đây tơ một sao này là lớp một sao mà em hải đang có ngày hôm nay chúng ta phải có thu nhập bao nhiêu 50 ngàn 50 ngàn năm ngàn đô rồi anh chị thấy không ạ ở ờ, thu nhập năm ngàn đô chúng ta ở đây một rồi đúng không ạ đây là công thức tính trung bình dĩ nhiên ở chương trình khuyến mãi hôm nay thì chúng ta có một cái điều rất tuyệt vời là nên hãy chia sẻ rồi ở bể thứ 11 nó là d hai chúng ta sẽ nhân công thức như vậy lên 50 ngàn nhân 2 tức là thu nhập bao nhiêu là chúng ta có 100 ngàn euro anh chị tuyệt vời không ạ và ở vị trí D3 chúng ta ở nhân 2,5 chúng ta có thật bao nhiêu 250 ngàn euro từ khoa học thu nhập tỷ phân anh chị lưu ý nhé rồi như vậy anh chị cứ tính trong công thức và lên dĩ nhiên là ở vị trí chủ tịch chủ tịch cấp ba á, thì nó khác một tí nó chỉ nhân một một lần thôi tức là gấp đôi thôi à, và sau đó là là cấp không gấp năm lần đấy là từ cái vị trí cao hơn còn chủ tịch trở xuống chủ tịch thường trở xuống không phải chủ tịch cấp cao thì nó chỉ công thức này như vậy là ở các vị trí tương đương một sao ví dụ như là bạn là có thu nhập 50 euro thì mọi người đã là thu nhập của cái vị trí tương đương một sao rồi đúng không ạ một tháng công ty sẽ chi trả theo cái số chính thức thì em hàng nắm nhưng ví dụ như nó chia sẻ đều là hai 21 cấp bậc của mỗi cấp bậc một triệu euro đều tất cả một triệu anh chị nhé một triệu euro ví dụ như thế bể ba bạn một triệu và bể bốn tương tự là một triệu về năm cũng vậy là một triệu và ví dụ như là 70 làm là giám đốc ấy, cũng là một triệu đô một triệu euro ạ một triệu euro thì anh chị thấy điều gì không ạ có phải cái một triệu này mà chia cho số lượng người quá nhiều đặt cái vị trí tiếp là một sao thì mặc dù anh chị đó đã có lương hưu hay còn gọi là có giá trị thẳng dư dài hạn thì số lượng người rất nhiều thì chắc chắn thu nhập của bạn một tháng thì không phải một euro thôi đúng không ạ rồi ở bể thứ hai số lượng người vẫn nhiều so với người bể thứ nhất thì nó ít hơn thì có phải rằng bạn này mỗi tháng có thể là 0,5 euro thôi rồi bể thứ ba cũng nhiều nhưng so với bể thứ hai thì nó giảm hơn rồi và bạn này thu nhập có thể là một tháng được một euro thôi chia đều một triệu euro cho số lượng người đang có đúng không ạ và bể thứ tư cũng vậy nó sẽ ít người hơn nhưng với một triệu euro mà chưa ít hơn người hơn thì bạn này ở cái bể thứ tư ấy, là bạn có thể một tháng bạn thu nhập là 1,5 euro và 7 tháng 5 cũng vậy số lượng người so với 7 tháng 4 sẽ ít hơn à, và một triệu euro cho số lượng người đó thì chúng ta có thể một tháng sẽ được khoảng 2 euro đúng không ạ rồi đến 27 tháng 6 chắc chắn sẽ giảm hơn rồi và 76 là chúng ta có thể thu nhập lên đến khoảng 4 đến 5 euro một tháng trên tháng rồi sang về thứ thứ bảy là giám đốc manager một sao ạ quản lý một sao ạ rồi chúng ta sẽ có thu nhập chắc chắn là cao hơn rồi nó có thể là lên đến 10 euro một tháng và bên này cái bể chính là tôi được là khoảng cái chừng à, đâu đó là 60 euro trên một tháng rồi đến vị trí của tầng lớp chúng ta sẽ là khoảng 400 đến 550 euro trên tháng đó về xây dịch từ khoảng 10 triệu cho đến khoảng 15 triệu đấy các anh chị thấy không ạ rõ ràng số tiền của các cái bể tài chính hoặc là các cấp bậc như nhau nhưng số lượng người nhiều hơn chắc chắn bạn sẽ lương thấp cho nên tại sao chúng ta phải phấn đấu đến D10 D1 và 7 số 10 đó là để mà ít người đạt được nhưng cũng rất là rất là tuyệt vời bởi sao ở vị trí này chúng ta có mức lương rất ổn định rồi ít nhất là 10 triệu mỗi tháng và như thế là với người đời sống người Việt Nam á thì 10 triệu chúng ta cũng đảm bảo có một mức sống tương đối tốt tương đối tốt thôi còn nói tốt thì chưa dám là chúng ta cũng chưa nói dám nhưng mà thế là được rồi và chúng ta có mất nhiều thời gian với chúng ta bản thân em Hải một năm hoặc nhiều anh chị có thể là phần đấu 2 năm hoặc là có là 3 năm 3 năm so với 30 năm em Hải đang làm một ba cái tổng công ty lớn nhất của Việt Nam mình như thế anh chị thấy thế nào đúng không có tuyệt vời đúng không như thế là được rồi thế cơ bản thì à, chúng ta đã nắm và em Hải vừa chia sẻ chúng ta cái cái cái à, hoa hồng thẳng dư dài hạn hay gọi là lương hưu một cái giá trị mà rao chỉ có rao mới có thôi và đặc biệt chúng ta đã lên đã xuống như em Hải vừa nói ví dụ như ba năm sau em Hải là chủ tịch hoặc chủ tịch cấp cao thu nhập em Hải có thể là 100 hoặc là đến 500 triệu rồi nhưng em Hải nghỉ hệ thống vẫn làm các anh chị khác vẫn làm tại sao các anh chị muốn phấn đấu vị trí của em Hải đúng không thì các anh chị đó làm và em Hải vẫn có thu nhập như vậy là nó khi bạn không làm việc bạn vẫn hưởng mức lương mà bạn Hương nói khi nãy bị trả bị nhận đấy tức là bị chúng ta vẫn hưởng đều đều nó không cắt của bạn đi còn ngoài kia các doanh nghiệp khi mà chúng ta làm việc của các doanh nghiệp bản thân em Hải làm ở Vinamilk làm ở công ty ờ, cổ phần ờ, à, tổng công ty vận xây dựng số 1 nghỉ rồi không có trả hải đồng nào đâu không 10 năm 8 năm công hiến 9 năm công hiến là xong hết không còn gì ngoài cái bảo hiểm xã hội đem về đúng không ạ một nay rút tiền luôn rồi xong rồi hết sạch đấy đấy là những cái dạ thông tin vâng muốn chia sẻ với anh chị dạ, dạ thì không biết vâng à, đấy là cái giá trị vô cùng tuyệt vời mà rau ăn đem lại à, nhưng điều đặc biệt à, trong thời điểm này à, anh à, em muốn à, nhờ anh Hải chia sẻ thêm một chút cho chúng ta à, đó là công ty đang có chương trình hỗ trợ 50% lên cấp bậc à, có vô cùng tuyệt vời không ạ dạ đó là những dạ, cái điều mà dạ, công ty mang lại ạ rồi cảm ơn em Hương, thì cái điều này là cái phần 2 của nội dung chương trình uh, chia sẻ với với mạng công ty thì cái chương trình khuyến mạng này em hãy chia sẻ sau nhưng mà cái lời đề nghị của em Hương cũng như là cái nói về thu nhập dài hạn đúng không ạ lương, lương hưu đấy thì em hãy chia dạ. sẻ với ngắn đó hơn ạ à thì với cái chương trình mà đang đi với công ty chúng ta có ừ. hai khuyến mãi song song vâng. tại thời điểm này nhé có hai chương trình khuyến mãi song song thì chúng ta có một cái lấy mắm chai ăn đi mà em sẽ xóa phần trên anh chị nhé em xóa phần trên để lại để phần dưới không thì anh chị uh, nắm phần dưới cho nó dễ hiểu hơn tại vì nó đi cùng một thời điểm tại vì à, à, em thấy anh đang chia sẻ cái phần à, thu nhập ờ, thẳng dư dài hạn thì nó sẽ liên quan đến cái phần mà chúng ta sẽ được công ty hỗ trợ 50% cấp bậc à, vâng ừ, à, xin cảm ơn anh rất nhiều của dạ. em rồi thực ra nó là đi cùng cùng với nhau à, chúng, dạ. chúng ta phải phân ra hai nội dung nhưng mà tại thời điểm này thì nó kết thúc rồi thì rất dễ để anh chị dễ hiểu hơn chúng ta có một cái chương trình gọi là nâng gói à, titan titan pro mà nó lại là program anh chị lưu ý điều này nhé nó cái chương trình khuyến mãi này nó giúp chúng ta hỗ trợ 50 phần trăm lên các cái bể tài chính hay là các bậc đấy tài chính hay là các bậc đấy đó tức là các các bậc này, Đấy. thì với món này chúng ta đang ở ví dụ như là anh chị là đang ở gì ạ gói trắng trắng và đen và và thiên theta trắng là dạng của đại chính đúng không ạ cụ thể anh chị nhé đây là hai chín chín này và là bảy chín chín này và thiên theta là dạng hai bốn chín chín rồi rồi chúng ta chương trình này kết thúc vào ngày đấy ạ bạn cái cụ thể này hỗ trợ năm phần trăm để chính đến ngày gì ạ ngày mùng một tháng hai năm hai hai nghìn mươi hai, và chúng ta còn bao nhiêu thời gian ạ chúng ta còn khoảng 14 ngày nữa đúng không rồi với chúng ta đang ở gói này chúng ta tham gia với số tiền là 1099 euro chúng ta sẽ lên được gói titan màu đen này của nó viết tắt T rồi đen với số tiền này tương đương bao nhiêu ạ 28 triệu 500 triệu 500 anh chị nhé rồi nếu chị đang ở cái gói titan rồi vào euro chúng ta chỉ bỏ bao nhiêu ạ một trăm chín mươi chín euro tương đương với khoảng 5 triệu 200 5 triệu 200 200 rồi ta lên được có titan của ra tắt và chúng ta được hỗ trợ đến bao nhiêu ạ 50 phần trăm bậc ví dụ thế này ở đây thay vì chị có thu nhập bao nhiêu 50 euro thì anh chị chỉ có thu nhập khoảng 25 euro trở lên thôi đúng không ạ đấy là cái vị trí thấp nhất nha anh chị nhé tìm biết là một sao là 25 euro thôi làm sao hỗ trợ 50 phần trăm rồi và ở vị trí mà chúng ta đang mong muốn đấy đó là vị trí D1 anh chị lưu ý cho em nhé em chỉ thu nhập bao nhiêu ạ à? 25.000 euro tức là lên vị trí M3 là giám đốc là manager 3 sao là em Hải đã lên được gì ạ à? giám đốc một sao rồi đấy ạ còn anh chị muốn lên là cái vị trí D3 đúng không ạ D3 bạn các anh chị phải thu nhập là bao nhiêu từ hồng thì phân 250 ngàn thì chúng ta chỉ có bao nhiêu ạ chúng ta chỉ có được là 100 ngàn thôi 100 ngàn euro thôi từ hồng thì phân là chúng ta đã lên được là giám đốc hai sao rồi các chị lưu ý điều này nhé bởi vì chương trình đồ đen chúng ta hỗ trợ 50% đây đó là cái điều cực kỳ giá trị và tại sao em Hương này uh, ờ, yêu cầu và Tân Nam Hải hỗ trợ anh chị ngay tại thời điểm này tại vì lát nữa em mới chia sẻ bởi vì phần hai chúng ta mới nói về quyền mạng đúng không ạ thì đấy đấy là cái mà chúng ta thấy giá trị thay vì chúng chỉ cần thu nhập là là 50 euro mới lên được này thì chúng ta chỉ có 25 euro thôi chúng ta đã lên được vị trí đó rồi tương tự như thế ở cái vị trí là conductor hai sao hay gọi là điều phối viên hai sao á chúng ta phải thu nhập 1.000 euro đúng không thì chúng ta chỉ có thu nhập 500 euro thôi chúng ta đã bước đến cái cái cái, cái, cái bậc đó rồi là điều phối viên hai sao tức là C2 đấy các chị thấy tuyệt vời không ạ đấy, đấy là một điều mà công ty giúp cho chúng ta à, dĩ nhiên em Hải chia sẻ cũng như là phân tích rất nhiều các cái buổi chia sẻ khác về giá trị còn hôm nay chính sách em Hải thì nói về chính sách là chính thôi nhưng chúng ta thấy được cái giá trị mà công ty đang mong muốn chúng ta sớm đạt được cái bậc cấp bậc đạt được mức lương hưu và ai cũng mong muốn đúng không ạ dĩ nhiên rồi chúng ta lên càng sớm chúng ta nghỉ ngơi sớm chúng ta được thu nhập nhiều hơn à và dạ. chúng ta có thời gian hỗ trợ hệ thống nhiều hơn thì đấy dạ, là vâng ạ. À. chia đầu ờ. tư dài hạn và cái chương trình khuyến mãi Titan đồ đen đến ngày 1 tháng 2 anh chị lưu ý nhé hôm nay còn hai tuần nữa từ hôm nay cho đến ngày 1 tháng 2 và anh chị lưu ý các gói chúng ta có em hãy lưu ý một điều là các gói là có nha những gói này chúng ta phải bỏ ra một ngàn không trăm chín tương đương 28 triệu 500 nhưng nếu chị đang ở gói Titan Pro á à, nên chị chỉ bỏ ra một 199 thôi chị lên được à, 5 triệu 2 và sẽ lên gói Titan đồ rồi đấy là cái điều mà chúng ta à, được công ty hỗ trợ rất là tuyệt vời và anh chị hãy nắm bắt thông tin này và chia sẻ cho cho tuyển dưới dĩ nhiên cái chương trình này kéo dài đến ngày 1 tháng 2 nhưng chúng ta được nâng cấp bậc lấy ngày nào em hãy lưu ý một điều nhé không dừng lại 1 tháng 3 1 tháng 3 năm 2020 2022 nên chị lưu ý nhé cái thời gian các được hưởng là còn tính ra là còn rất là lâu đấy thế nên anh chị phải lưu ý chuyện này à, dạ, và vâng ạ đó là tuyệt vời đúng không ạ đấy là những cái quyền lợi mà công ty sẽ à, à, đem lại cho những người anh chị em chúng ta à, vào sau rất là nhiều những quyền lợi và rất là nhiều những cái ưu đãi dành cho tất cả những thành viên vào sau à, đặc biệt giống như em Hương ạ em Hương rất là ì ạch à, từ đầu năm đến giờ để mà thu hoạch được một ngàn à, một ngàn BB à, để mới lên được cái cái à, bể là số 5 đúng không ạ là C dạ, computer hai sao à, thì nó rất là lâu nhưng mà với cái trong cái lúc này à, chúng ta được vừa được cái công ty ưu đãi cho chúng ta các cái gói để à, từ đúng ạ từ khi chúng ta tham gia gói đen thì chúng ta chia sẻ bốn người thì chúng ta được lên gói vàng và chúng ta chia sẻ à, 8 người thì đương nhiên là công ty lại nâng cấp cho các cô chú anh chị lên được gói Titan Pro à, và cái điều này là là cái điều vô cùng tối ưu à, ngày xưa em Hương cũng như anh Hải thì phải nâng cấp gói này lên là tương đương với giá là 23 triệu 800 nhưng bây giờ các anh chị vừa có xây dựng được hệ thống cho mình vừa được nâng cấp miễn phí và lại nhất là cái trong cái thời điểm này này các anh chị lại được công ty hỗ trợ thêm là năm nâng 50 phần trăm cấp bậc nữa thì điều gì tuyệt vời hơn đúng không các cô chú anh chị Vâng ạ, đây là cái buổi chia sẻ chính sách vô cùng tuyệt vời của lãnh đạo Hải chúng em. Và chúng ta sẽ còn à, ít phút để à, à, khép lại phòng Zoom buổi tối ngày hôm nay 15 phút ạ. Thì trong cái phần này thì không biết là cô chú anh chị em chúng ta có những đặt những câu hỏi gì với lãnh đạo Hải của chúng em thì các cô chú anh chị hãy giơ tay hay là comment dưới khung chat để cùng giao lưu trực tiếp với lãnh đạo Hải ạ.